Em đặt anh vào cảm xúc đau lòng Em biết không Giả sử như em là anh thì em chịu được không Anh cũng biết thân phận của anh Em hiểu không Anh vẫn cố gắng chăm lo Nhưng em dối anh bao lần Anh ta vốn dĩ giàu sang Còn anh đời làm thuê phiêu bạt nơi xứ người bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em anh buồn nghĩ mãi về quê ngờ rằng em sẽ cố gắng cùng anh về giàu nghèo ngơi bước người đau em cần phận danh đến thế thôi anh cũng đây cuộc đời làm thuê phiêu bạt nơi chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến anh làm cả sáng đêm giữa người bao nhiêu thứ lỡ qua nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em còn nhìn về tương lai anh chẳng ngại thất bại và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau 사랑해